Xin chào toàn thể 500 anh em đam mê cờ bạc bịp đã đến với kênh YouTube của Tuấn Macao. Thì uh, thưa anh em, hôm nay mình sẽ uh, giới thiệu cho anh em một số cái dòng sản phẩm uh, cơ bản của bên Tuấn Macao nhé. Đấy, đây là tất cả các dòng sản phẩm uh, cờ bạc bịp của Tuấn Macao, tất cả các dòng nhé. Đấy, từ sóc đĩa bịp cho đến liêng uh, cho đến bài lá bịp rồi uh, uh, tài xỉu bịp chúng tôi đều có nhé. Anh em cần bất kỳ cái dòng sản phẩm nào thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình 0834 666 hoặc là 0844 1749 Đấy. bất kỳ cái dòng sản phẩm nào thì à, mình đều có thể giới thiệu cho anh em các dòng mỏ mềm này dòng mỏ mềm đặc biệt này Đấy. rồi những cái dòng uh, sản phẩm uh, đấy. tất cả các dòng sản phẩm nói chung là đồ gì cũng có các bệ thảm này anh em nhìn đây là bệ thảm bệ vòng Đấy. hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái dòng bệ thảm bệ vòng này nhé cái dòng này thì đánh rất là hiệu quả luôn chỉ cần là sòng sới của anh, của anh em thôi anh em à, chôn sẵn bệ này hoặc là dán sẵn thảm ở dưới thì anh em sẽ là người chiến thắng thì à, để chơi được cái bộ thảm này à, anh em cần có một bộ vị bộ vị thì có một vị vào sẵn và vị dính bên mình vào được cả từ thuốc lá này thăng long này bài lá này quân đóm bộ vị nào bên mình cũng vào được nha anh em Đấy, bộ rung này rất nhiều bệ thảm bệ rất là rộng nha bệ này là bệ 40 40 anh em nhìn này hai gang 40 40 đánh rất là hiệu quả đấy, còn các dòng bệ 30 30 bệ quét đấy. <coughs> đây mình cho anh em xem cái à, bộ vị của các dòng thảm và tí nữa mình sẽ lấy một cái thảm đánh cho anh em xem bát tàng hình này rất nhiều mẫu bát anh em thích bát nào cũng được đây là trưng bày thôi nhanh nha trưng bày các loại mẫu thôi đấy, anh em cần thì à, liên hệ với mình đây các bộ vị để đánh quân thảm đây đây đấy thuốc lá này thăng long này đấy đến các bộ bài lá nữa bộ vị bài đấy. anh em cần à, bộ vị nào thì cứ liên hệ trực tiếp với mình tất cả các lá bài đều có nhé 4 rô 4 cơ 5 cơ 5 tép đấy tất cả các à, lá anh em muốn làm vào lá nào thì cứ liên hệ trực tiếp với mình để à, đặt mua từng bộ vị bài đấy, ok giờ mình sẽ lấy một cái thẻ và một bộ rung để làm video cho anh em xem ok anh em à, đến đây với mình Đó, anh em nhìn này rất là nhiều dòng sản phẩm thì anh em muốn dòng sản phẩm nào thì cứ liên hệ trực tiếp với mình nhé ok giờ mình sẽ cài video ở à, đây ok mình sẽ vào máy này, sẽ đặt máy và làm video cho anh em xem à, khá là ok hotline của Tuấn Macau đây nha 097407 từ quý và 084417 từ 9 anh em có gì thắc mắc thì có thể comment trực tiếp xuống phía bên dưới hoặc là kết bạn zalo với tuân macau để được uh, tư vấn cụ thể hơn ok đây là một cái bệ thả giới thiệu với anh em này rất là mỏng và nhỏ gọn thì anh em theo dõi chi tiết cụ thể cái thả Đấy, rất là mỏng và nhỏ gọn đúng không anh em anh em chỉ cần dán nó vào <coughs> mình sẽ cố định cái thả này lại để ờ, thi đấu cho anh em xem chơi rất là đơn giản thôi anh em chỉ việc mở thảm ra là anh em chơi được về cái cữ mình đã cài sẵn cho anh em rồi anh em dán dưới chiếu nó khoảng một hai phân là được đấy. dưới chiếu thì nó chưa đến một phân khoảng không phải mấy phân đấy là được rồi đấy. dán dưới chiếu dưới đệm anh em nào mà ngồi trên à, chiếu thì dán dưới chiếu mà ngồi trên đệm thì dán ở dưới đệm thế là được đấy. anh em chỉ cần cố định cái thảm này lại dán chặt ở dưới như thế này đấy. không cho nó di chuyển thế là ok và anh em cần có một bộ rung này đấy rung để anh em biết nhịp công thức nhịp rung thì là một rung thì là là lẻ hai rung là tứ tử không rung nào thì là chát đấy thôi công thức rất là đơn giản vị thì có rất nhiều loại vị như mình đã cho anh em xem một số vị à, ở bên à, giá trưng bày kia rồi thì à, đấy nó có một vị vị vào sẵn này hoặc là vị dính vị dính thì nhỏ bằng đầu đũa thôi à đầu vị dính thì nhỏ bằng đầu cái tăm nói chung là rất là nhỏ mắt ừ, thường không thể nhìn thấy được đấy. anh em có thể chơi bằng cái dòng bị dính đấy cũng được còn uh, trực tiếp vào hàng mà dòng sới của anh em anh em đưa được vị vào thì anh em sẽ cắt trực tiếp vị đấy. không đưa được thì anh em chơi bị dính thế thôi rất là đơn giản đây đây là một loại vị mình đã vào hàng sẵn bên trong rồi anh em nhìn này đấy vị đã vào hàng sẵn bên trong bây giờ mình sẽ bật con này lên test cho anh em xem cho anh em hiểu công thức của nó bát này để rung nhé để rung ở đây cho anh em nghe được nhịp rung Đấy, ok anh em mở đây on off ở đây rồi anh em chỉ việc mở thảm đây cữ là mình đã cài sẵn cho anh em rồi nên anh em hoàn toàn để yên tâm tứ tử này hai rung đúng không ạ Đấy. ok giờ đổi sang tứ tử uh, mình sẽ đổi sang tứ tử trắng anh em nhìn này tứ tử trắng nhé hai rung đúng không ạ lẻ nhá một rung một rung đúng không ạ ra một rung và vào một rung khi khi anh em vào một rung này anh em đã biết chắc là chắn là lẻ rồi anh em cũng thể chưa yên tâm thì anh em cầm đĩa lên anh em kiểm tra lại đưa ra Đấy. một rung lẻ ba đỏ một trắng thế nào thì thế nào cũng vẫn là một rung anh em đấy và này một rung đấy, đúng không ạ vào một rung này đấy. ok tiếp theo là sấp đôi nhé sấp đôi thì không rung anh em không hề có rung thế nào cả đưa ra đưa vào cũng thế không rung sấp đôi không rung đấy. em chỉ cần đưa xuống dưới chiếu như thế này anh em đánh được đây mình sẽ úp bát và đánh xanh chín cho anh em xem anh em cảm nhận thấy là con này nó hiệu quả như thế nào Đấy, đánh rất là tuyệt vời luôn đây úp bát và đánh xanh chín này rồi anh em xuống tiền đi Đấy. anh em thấy không ạ một rung một rung thì mình sẽ bán lẻ Đấy. <clears throat> bán hết lẻ nhá chuẩn không anh em mua bán rất là chuẩn xuống tiền rất là chuẩn đấy, mình trôn vào hoặc là mình à, mình chơi ở cửa ngoài không phải sóc cái thì mình sẽ xuống tiền rất là ok đấy, không phải là người sóc cái thì mình sẽ xuống tiền ok đấy, ai sóc cái chết với mình đúng không ạ một rung lại lẻ tiếp mở ra cho anh em xem này đấy, lẻ ba đỏ một trắng tiếp tục này đưa vào một rung tiếp tục đánh lẻ Đấy, ba trắng một đỏ chuẩn không ạ tiếp tục này lại một rung anh em tiếp tục đánh lẻ Đấy, biệt cầu lẻ luôn rồi ba đỏ một trắng này Đấy, em thấy không ạ Đấy, đưa ra cũng là một rung tần này là hai rung anh em có thể kiểm tra lại cho chắc hai rung anh em đánh tứ tử cho tôi nhá tứ tử này mà tứ tử trắng đó tiếp tục xong này em thấy không ạ không rung phát nào sắp đôi 100 phần trăm không rung em này rung không rung sắp đôi 100 phần trăm mở cho anh em xem này tất tay là sấp đôi nha anh em sấp đôi đề vị cũng vẫn là sấp đôi đấy. chồng vị đề vị anh em hoàn toàn yên tâm không phải lo lắng vấn đề đấy, đấy rất là đơn giản như thế thôi công thức dễ dàng đấy. cách chơi đơn giản thì anh em muốn mua con thảm này thì liên hệ trực tiếp với Tuân ma cao qua số điện thoại 097407 từ quý 3 hoặc là 084417 từ quý 9 nha. Đấy. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và hãy nhớ ấn đăng ký kênh để nhận được những cái thông báo về tất cả các dòng sản phẩm cờ bạc bịp mới nhất mà Tuân Macao chuẩn bị tung ra thị trường trong dịp Tết năm 2020 này nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào anh em.